hiệu bếp là Rina Paloma bếp có model là 800B ở đây là nội thất của bếp đây giờ tôi sẽ test những tính năng của dòng bếp này á thì trước khi test tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa tính năng mà khóa ga khi nước cạn nồi á, thì ở cái que cảm biến á, chạm đáy nồi nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga nên nó sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái nút 3 ờ, giây này á, thì nó chỉ có thể tăng cái nhiệt độ của que cảm biến đó lên nữa là 300 độ thôi thì nó cũng ờ, khóa ga khi nhiệt độ đạt đến 300 độ thì để khắc phục cái vấn đề đó shop có gắn thêm một cái loại công tắc rang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 bạn nào mà đã chọn cho mình một cái mẫu ưng ý và phù hợp với mức giá mà các bạn muốn mua thì mình có thể chụp hình ở ngay vị trí con đó và gửi kèm thêm cái số series này ở trên cái con đó, đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem số 2 bếp này được sản xuất vào năm 2017 bếp này nó cũng có mặt men chống xước và đã được gắn công tắc rang nè bếp này có giá một triệu rưỡi thôi lý do là ở cái bề mặt bếp này nó đã bị à, ố uh,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 Rinnai số 8 này là Rinnai mặt men chống xước giá 2 triệu 2 ở trên Paloma này cũng vậy mặt men chống xước đồng giá 2 triệu 2 số 10 Rinnai có mặt men chống xước giá 2 triệu số 11 giá 2 triệu 2 bếp Paloma có mặt men chống xước tiếp đến thì tôi cũng sẽ đến với một số dòng bếp kính full chức năng bếp mặt kính full chức năng số 15 thì những cái chức năng của nó là nấu cơm nấu cháo hiện giờ nấu chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi 5 phút tắt và hâm nút 3 giây nướng thì sẽ có hẹn giờ nướng bếp này thì nó sẽ nướng một tầng lửa bếp này có giá là 4 triệu rưỡi tiếp theo số 16 mặt kính cường lực tràn màu đen à, mặt kính ờ, cường lực có viền này bằng inox đây thì đối với dòng bếp này á, ta phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp thì những cái chức năng nấu nướng của nó cũng giống như những dòng bếp full chức năng khác nhưng mà ở bếp nướng này thì nó sẽ có thêm tính năng là nướng tự động theo cái loại thực phẩm và cái nút điều chỉnh cái ngọn lửa nướng là nút điện tử tiếp theo số 17 ga cũng là nhà phân phối ga thôi dòng bếp này là của Haman các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông thì hẹn giờ nấu được cho cả hai bếp đây bếp bên trái và bếp bên phải sử dụng chung một màn hình hiển thị ừ. tiếp đến thì tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp âm bếp ga âm tiếp theo đây là dòng bếp ga âm có mặt kính cường lực màu đen tràn viền thì bếp này nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu và nướng như những dòng bếp khác hẹn giờ nấu được cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng tiếp theo là bếp ga âm hàng trưng bày mặt men chống xước đến với hàng dùng nước là số 20 này đây cũng có mặt men chống ờ, xước ừ. mặt này nữa nè mặt này luôn à quên nãy quên tiếp theo số 21 đây là một số dòng à, bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm mà shop vẫn có chưa có vệ sinh nên sẽ đưa ra một cái giá phù hợp nhất để cho các bạn dễ lựa chọn các bạn muốn vệ sinh thì mình sẽ được cộng thêm cái phí vào thì tất cả những dòng bếp từ á, nó có cái công suất của nó trên 2000W thì nó sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể cắm vào điện lưới 220 của mình để sử dụng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 test giao cho khách giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được ngoại thất và test những cái tính năng của nó bếp này có mặt men chống xước những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng đã che kín lại rồi nè để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện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 thì ở cái que cảm biến này nó chỉ chịu cái nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga nên nó sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa nó sẽ rất là thường xuyên bị tắt lửa còn có một số bếp á, thì nó có thêm cái nút 3 giây ở bên phải hoặc là bên trái á,